phía đông bắc cách thành phố Huế khoảng 6 km, bên hữu ngạn hạ lưu sông Hương, làng cổ Hoài Tày được thành lập vào những năm đầu của thế kỷ thứ 15 sau cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi. Về sau làng Hoài Tày đã đổi tên thành làng Mậu Tày thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho đến ngày nay. Đây là một trong những ngôi làng được thành lập khá sớm trong lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất này. Cùng với các làng xã lân cận như Thanh Tiên, Thế Vinh, Tiên Nộn hay Dương Nổ, Thạch Căn, làng Mậu Tài đã góp phần hình thành nên bản sắc văn hóa của một miền quê bên sông Hương. Theo một tài liệu nghiên cứu gần đây về làng Mậu Tài của tác giả Trần Đại Vinh thì trong khoảng 500 làng quê của xứ Huế, Mậu Tài nổi bật là một làng văn vật hội tụ nhiều giá trị truyền thống. Đó là một làng có nghề thủ công khá đặc biệt, nghề kéo dây thau, dây thép. Mậu Tài cũng là một làng võ nghiệp nhưng đặc biệt hơn cả, Mậu Tài chính là làng khai khoa tiến sĩ cho xứ Huế trong khoa thi năm 1656 tại kinh đô Thăng Long. Trải qua gần 600 năm từ ngày lập làng đến nay, các thế hệ người dân Mậu Tài từ tổ tiên đến con cháu hôm nay đã không ngừng phấn đấu vươn lên, học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, cống hiến cho quê hương đất nước. Mặc dù trải qua nhiều biến động của lịch sử, chịu nhiều sự tàn phá của thiên tai bão lụt, nhưng nhân dân Mậu Tài đã cố gắng gìn giữ bảo tồn đình chùa Miếu Vũ, các nhà thờ họ tộc, duy trì các sinh hoạt văn hóa truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp. đây là một cái làng đặc biệt là có nhiều cái nổi bật trên các cái phương diện khóa cử học hành và nhất là về công nghiệp thứ nhất là về mặt khóa cử thì à, ta thấy là có cái ngài họ Huỳnh tức là Huỳnh Đức Đông vào khoảng năm 1659 là ngài đã ra dự thi hội và thi đình ở tại kinh đô Thăng Long và đỗ tiến sĩ như vậy là khai khoa cho cái vùng đất Thừa Thiên Huế này và tiếp sau đó thì các họ Phan, họ Trần, họ Nguyễn, họ Đông cũng và các họ khác đều có những người thành đạt. À, lưu ý là năm 1823 có ngài Trần Ngọc Giao là đã độ phó bạn và làm quan hữu tham tri bộ lệ. Bên cạnh đó thì ngài Trần Vĩnh Quýnh độ cử nhân cũng làm lăng trung. Tiếp nối cái truyền thống khóa cử văn học ấy thì cái truyền thống về công nghiệp được khai sáng bởi hai ngày tổ đời thứ năm của họ Trần là ngài Trần Thúc Kiểm và ngài Trần Trọng Điện. Hai ngài là theo thuyền buôn của của Trung Quốc để sang tỉnh Quảng Đông học nghề kéo cái dây thau và dây thép và trở về thành tạo thành một cái nghề ờ, công nghiệp đầu tiên ở tại cái đất Phú Xuân này. Cũng theo tài liệu nói trên thì làng Hoài Tài được đổi thành Mậu Tài lúc nào không rõ, nhưng từ năm 1596 đã thấy xuất hiện trong văn bản địa bộ năm Quang Hưng thứ 14 của làng Dương Nổ. Ngày tổ lập làng Hoài Tài đầu tiên không rõ tên họ, đời sau chỉ tôn xưng qua danh hiệu bổn thổ khai khẩn hiệu ứng linh thông tôn thần và tiếp đến là lục tộc khai canh trong đó có họ Lê, họ Đinh, họ Huỳnh, họ Trần, họ Nguyễn, họ Phan. Đến đời các chú Nguyễn vào lập nghiệp ở xứ Đảng Trong, làng Mậu Tài lại có thêm dòng họ Đồng, đời thứ ba từ Minh Hương đến nhập tịch. Và tất cả đã tạo nên một cộng đồng làng họ đoàn kết gắn bó, từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác, lo liệu gánh vác, duy trì phát triển mạch sống của Mậu Tài, một làng quê giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Điều dễ nhận thấy là hệ thống các nhà thờ họ ở Mậu Tài đã được xây dựng, gìn giữ và trùng tu tôn tạo khá là bài bản, tôn nghiêm. Đa số đều là những ngôi nhà giường cổ mang đậm phong cách kiến trúc triều Nguyễn. Bên cạnh các ngôi nhà thờ họ, ở Mậu Tài còn lưu giữ được nhiều đền miếu mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa của một vùng đất Trong đó trước hết phải nói đến Tam Miếu Tam Miếu là ngôi miếu thờ ba vị nhân thần của làng Ở giữa thờ ngài khai khẩn Bên trái thờ ngài khai khoa tiến sĩ Gian bên phải thờ ngài tổ nghề dây thao dây thép Có lẽ đây cũng là điều khá đặc biệt bởi hiếm thấy làng quê nào ở Thừa Thiên Huế lại thờ chung ba vị tôn thần trong một ngôi miếu trang trọng như vậy. Vốn là một làng có văn nho, nhiều người học hành đỗ đạt nên làng đã xây dựng văn thánh ở phía tây của làng nhìn ra sông Hương. Ngôi miếu này đã từng bị tàn phá mới được xây dựng lại, cơ ngơi vẫn còn khiêm tốn nhưng đã thờ đủ năm thánh vị khổng tử và tứ phối. Ngoài ra ở mộ Tài còn có miếu vua ở góc đông bắc của làng nơi vốn là vị trí hành cung của vua tự Đức trước đây. Cũng vào thời gian này, làng đã tổ chức thành ba phường. Ở giữa là phường Đông An, phía Tây là phường Tây Hòa, phía Đông là phường Đông Hòa. Và mỗi phường như vậy đều lập miếu ông, miếu bà, thờ thần linh bảo hộ cho cư dân trong làng. Đây là hệ thống đèn miếu phối thờ theo tín ngưỡng dân gian mà các bậc tiền nhân xưa đã mang theo trong hành trang mở cõi dựng ấp lập làng. Tất cả đều hướng tới một cuộc sống an lành thái bình, mùa màng tươi tốt, bội thu. Trong tâm thức kinh thần, phụng Phật Thánh, thờ cúng Tổ tiên Tại làng Mậu Tài xa xưa, dân làng đã xây dựng đỉnh chùa Am Miếu từ đường để tỏ lòng hiếu kính. Ngôi đỉnh xưa là kiến trúc nhà giường dựng ở đầu làng. Từ đời Minh Mạng, đình được rời đến giữa làng. Sau đó, các đời tự Đức Thành Thái Bảo Đại đều có trùng tu tôn tạo quy mô. Đáng tiếc do những biến cố lịch sử năm 1964, làng đã phải xây dựng lại ngôi đình mới bằng bê tông tại sân trước của ngôi đình cổ còn bền vững đến ngày nay. Tuy nhiên, cũng như bất cứ một ngôi làng thuần Việt nào trên đất nước Việt Nam, đình làng Mậu Tài là một thiết chế vô cùng quan trọng trong đời sống tinh thần tâm linh của mỗi người dân ở đây. Đình vừa là nơi thờ tự, vừa là trung tâm hành chính giải quyết những công việc trọng đại của làng. Hơn thế, ngôi đình làng đã trở thành biểu tượng của quê hương để mỗi người dân Mậu Tài, dù ai đi đâu về đâu cũng đều hoài vọng hướng về. Chùa làng Mậu Tài là một kiến trúc tôn giáo trang nghiêm đã gần 200 năm tuổi. Trước đây vốn là miếu thờ quan thánh đế quân được xây dựng từ năm 1833. Gian giữa của chùa tôn thờ pho tượng quan thánh bằng cỡ người thật. Phía trước có tượng quan bình và châu thương đứng hầu. Nơi đây cũng là địa điểm hội tụ của các quan viên hàng võ ở trong làng được xem như là miếu võ thánh. Sân miếu chính là nơi tập luyện võ thuật của trai trắng, là chiếc nôi rèn luyện nhiều võ sinh, trong đó có nhiều người đã thi đỗ cử nhân võ, trở thành các võ quan của triều Nguyễn. Năm 1918, làng đã sửa sang xây dựng tường vách và chính thức đặt tên là Chùa Đông An. Hiện nay do không có võ ban hộ trì nên chùa ngày càng hoang vắng xuống cấp. Bởi vậy, tu bổ tôn tạo miếu thiêng, chùa cổ, nơi lưu giữ hồn thiêng của làng đang là mong ước sâu thẳm của mọi người dân Mậu Tài. Nói về truyền thống khoa cử thì Mậu Tài là làng nổi tiếng ở đất Thừa Thiên Huế. Chỉ 40 năm sau ngày lập làng, Mậu Tài đã có người xuất thân làm giám sinh trường quốc tử giám. Nhưng tiêu biểu là ngài Huỳnh Đức Đôn ra dự thi tại kinh đô Thăng Long đã đỗ tiến sĩ khoa thi năm 1656, là người đã khai khoa tiến sĩ cho xứ Huế. Tiếp nối truyền thống qua các thời kỳ lịch sử, thời nào Mậu Tài cũng có người đậu cử nhân phó bảng. Đặc biệt trong phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỷ 20, làng Mậu Tài nổi bật có ba anh em, ông Đồng Sĩ Bình, Đồng Sĩ Hứa, Đồng Sĩ Hiền, đều đỗ đạt nhưng từ quan để tham gia cách mạng. Sau này ông Đồng Sĩ Hiền trở thành giáo sư tiến sĩ khoa học hàng đầu của ngành lâm nghiệp Việt Nam. Hiện nay, nhiều người con ưu tú của làng đang sinh sống làm việc trong nước hay nước ngoài thì cũng đã có những người thành danh với đời như giáo sư tiến sĩ khoa học Huỳnh Mùi, tiến sĩ y khoa Đồng Sĩ Thuyên, vân vân. Ờ, đúng đây là một cái vùng đất mà có truyền thống về văn hóa ờ, có truyền thống về một đất học dù dân làng thì cũng cuộc sống thì cũng có phần ờ, khó khăn nhưng trong khó khăn chung của cái thời kỳ đầu trong quá trình đổi mở đất nước sự phấn đấu của mỗi con người trước hết là bản thân mình và hai nữa là vì quê hương đất nước Ờ, mỗi người làm một cái điều gì đó cho quê hương góp phần cho quê hương rạng rỡ đó là một vinh vinh dự lớn cho nên tôi tin rằng với cái lớp trẻ với anh em thanh niên bây giờ cũng đang ngày càng phát huy truyền thống đó ở ờ, chúng tôi là những người xa quê nhưng mà thường xuyên ờ, nhớ gắn bó và theo dõi cái sự tiến triển của quê hương mình và tôi nghĩ rằng là trải qua rất nhiều thế hệ mỗi thế hệ, mỗi lớp người, mỗi giai đoạn lịch sử đều có những con người um, có những công hiến lớn đối với quê hương và mỗi sự công hiến đó đều là góp phần nhỏ của mình phát huy truyền thống của một vùng đất giàu về truyền thống văn hóa ờ, và cái truyền thống đó tôi nghĩ chắc chắn trong những tháng năm tới những thế hệ tới sẽ phát huy ngày càng tốt hơn để xứng đáng về quê hương mẫu ta. Gắn liền với một làng quê giàu truyền thống như Mậu Tài thì những lễ hội mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian là không thể thiếu. Cuối xuân vào tiết thanh minh, làng có lễ tế cô đàn, tháng 7 làng tổ chức thu tế, ngày 23 tháng 10 thì làng mở hội đua thuyền, lễ hội xuống đồng Tuy nhiên trong đó lễ thu tế là lễ hội tiêu biểu nhất. Lễ hội thu tế tức là lễ tế vào mùa thu của làng Mậu Tài thường được tổ chức trang trọng vào ngày tốt của thượng tuần tháng 7 âm lịch hàng năm. Đây là dịp cả làng thành kính tế lễ tạ ơn trời đất, tạ ơn các vị tôn thần, những người có công với làng tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho dân làng có cuộc sống ấm no hạnh phúc, đất nước thái bình thịnh trị. Vì vậy, vào dịp này, mọi người dân trong làng đều tham gia đông đủ. Những người ở xa quê trong những ngày này cũng luôn ngưỡng vọng về nơi chôn nhau cắt rốn để tỏ lòng tri ân với các bậc tiền nhân. Lễ tế diễn ra trong hai ngày, gồm có lễ nghinh thần tức là lễ rước các vị thần từ các miếu thờ về đình làng làm lễ an vị. Xế chiều là lễ túc yết và dạng sáng hôm sau làm lễ tránh tế với đầy đủ các nghi thức cổ truyền theo lời sướng lễ cùng với giàn nhạc bát âm. một lễ hội dân gian khác không kém phần hấp dẫn, thu hút khá nhiều người dân Mậu Tài và các địa phương lân cận cùng tham gia là lễ hội đua thuyền. Trước đây lễ hội đua thuyền của làng Mậu Tài thường được tổ chức vào dịp húy kỵ ngày khai khoa khoa tiến sĩ ngày 23 tháng 10. Nhưng hiện nay, ban điều hành của làng đã để cho các cụm dân cư tổ chức đua thuyền kết hợp với ngày hội đoàn kết toàn dân. Đó là một sự kết hợp hết sức nhạy bén giữa một lễ hội có truyền thống với mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Vì vậy, bên cạnh ý nghĩa của một lễ hội tưởng nhớ các vị tiền hiền và cầu trong mưa thuận gió hòa, thì nay lễ hội đua thuyền ở Mậu Tài còn có ý nghĩa mở đầu cho một năm mới lao động sản xuất thắng lợi. Có lẽ với những ý nghĩa mới mẻ như vậy nên mặc dù chỉ là một lễ hội của làng quê nhưng hàng ngàn người dân đã đứng chặt kín hai bên bờ một khúc sông Mậu Tài gieo hò cổ vũ cho một đội đua. Ở dưới sông các thuyền đua tranh nhau bứt phá ngoạn mục Quả thật, đua thuyền là một môn thể thao thượng võ. Bởi vậy, sức nhanh, sức mạnh, sức bền phải được kết hợp một cách nhuẩn nhuyễn. Đó cũng là một nét đẹp của văn hóa truyền thống bởi các tay trèo phải đoàn kết gắn bó cùng hướng tới một ý chí chiến thắng. bên bờ nam sông Hương lại có sông Mậu Tài bao bọc, ruộng đất rộng lớn màu mỡ, giao thông đi lại thuận tiện. Nên từ bao đời nay, người dân Mậu Tài trí thú làm ăn, xây dựng quê hương ngày càng chủ phú. Từ khi nghề kéo dây thau dây thép bị mai một đến bây giờ, người Mậu Tài tập trung vào phát triển nông nghiệp và dịch vụ mở rộng các ngành nghề xây dựng, dân dụng, mộc mỹ nghệ, phục chế nhà giường, phát triển diện tích trồng hoa và các loại rau màu, từng bước phá thế độc canh của cây lúa, đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Bởi vậy, đến Mậu Tài hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự khởi sắc của một làng quê có bề dày truyền thống đang từng ngày đổi mới đi lên. được cái may mắn và hạnh phúc là con dân của Mậu Tài, của xã phù Mậu, phù Vang. Từ xưa, từ con bé, con trong nối đấy, thì ờ, mà tôi mà tôi thường hay rú là cái câu ca Triều Sơn bản nón màu tai bản kim và tôi chẳng biết cái bản kim là lúc bây giờ vì sao là màu tai bản kim để khi mà lớn lên tìm hiểu về cái truyền thống ấy về cái nơi xứ mà chôn rau các rụng của từ tổ tiên cho đến sau này là phần mình thì thấy quê hương của mẫu tài quê của tôi ngọt ngào và đầy ấp cả một miền văn học đầy ấp cả một miền võ học đầy ấp cả những niềm yêu thương mà sâu nặng trong trái tim của không chỉ riêng tôi mà ai là con dân màu Tài đều cũng có một cái niềm cháy bỏng trong lòng như vậy thì thì cũng gần đây ờ, nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh có viết về làm màu tài văn vật càng đọc thêm cái bài nghiên cứu đó tôi thấy cái giá trị giá trị rất lớn của miền văn hóa quê hương của tôi và đó là niềm tự hào đó là niềm hạnh phúc cho bất cứ là ai con dân của màu tài cứ mỗi lần về quê đều thấy một cái những điểm mới ở trong cuộc sống của ba con của sản xuất cũng như đời sống của làng xóm ngày càng đổi mới đối với chúng tôi thì dù xa quê hương nhưng hàng năm những ngày à, kỳ phái kỳ họ và những ngày hội lớn của làng đều về với quê hương mình và tôi nghĩ là dù đi đâu về đâu dù ở nước ngoài hay nước trong ờ, tình cảm của những người quê hương bao giờ cũng hướng về quê hương đất tổ và bao giờ cũng muốn làm một điều gì đó cho quê hương mình ờ, cho đất nước mình thì đối với anh em trong dòng họ họ hoàng là hồ huynh đấy hồ huynh hồ hoàng là một thì chúng tôi thấy rất mừng bởi vì về lại với quê hương đất tổ về lại với nơi chôn rau ra trốn của mình và thấy cuộc sống ngày càng đổi mới và mỗi anh em mặc dù xa quê hương nhưng thường xuyên vẫn mang trong trái tim mình hình ảnh quê hương và thường xuyên phấn đấu rèn luyện để làm thế nào phát huy được truyền thống tốt đẹp của quê hương mình để cống hiến cho quê hương cống hiến cho đất nước Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi vẫn còn đó những khó khăn mà người dân mậu tài phải giải quyết. Việc dịch chuyển cơ cấu kinh tế còn chậm, các cơ sở công nghiệp còn nghèo nàn, du lịch dịch vụ chưa phát triển, công tác đào tạo nghề và khuyến công chưa được chú trọng, vân vân. Nhưng những vấn đề đó có lẽ vượt quá khả năng tại chỗ của làng. Vì vậy, Mậu Tài cần có sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng lòng chung sức của mỗi một người con quê hương. Làng chúng tôi có lịch sử lập làng gần 600 năm. Làng là truyền thống đặc trưng là khoa cử, văn chương, võ nghiệp và làng nghề. Tổ tiên đã xây dựng vun đắp các cơ sở thừa từ tín ngưỡng rất to lớn đồ sộ các lễ hội tổ chức rất trang nghiêm long trọng ban điều hành cùng với hội đồng tộc trưởng vận động nhân dân giữ gìn phát huy tôn tạo các cái thiết chế văn hóa mà cha ông đã dày công vun đắp để lại do cái thời gian xây dựng từ xa xưa nên hiện nay các cái di tích đã xuống cấp hư hỏng theo thời gian hiện nay chúng tôi đang vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, vận động nhân dân, thực hiện cái mô hình khu dân cư 30 là không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông để góp phần cùng với cả xã xây dựng là nông thôn mới. Một cái làng có nhiều giá trị như thế về khoa cử, về công nghiệp, về võ nghiệp. Tuy nhiên tiếc thay, cái chiến tranh đã làm cho những cái kiến trúc truyền thống nó không còn giữ nguyên cái nét ngày xưa nữa. Từ cái nếp đình nắm răng hai trái bây giờ chỉ còn lại cái nếp đình bằng bê tông xây dựng năm 1964. À, cho nên nó không còn được cái nét giá trị kiến trúc truyền thống để rồi trở thành một cái di tích văn hóa lịch sử nữa cái miếu vua ngày xưa nó một khuôn viên rất đẹp ở ven bờ nam sông Hương như vậy ngày nay là chỉ còn lại cái bờ thành với cái cục trụ lợ loét mà thôi tất cả cái miếu khác cũng đã trải qua những cái cải cách tuy nhiên thì cái sau dời vật đội của cái biến thiên lịch sử là tất yếu nhưng mà cái đồng lại giá trị hôm nay thì làng Mậu Tài vẫn là một cái làng văn vật tiêu biểu trên nhiều phương diện và cần phải thức tỉnh những cái làng văn vật như thế này để mà hồi nhập trong cái đời sống hiện đại và đem lại một cái giá trị tâm hồn, giá trị tinh thần để mà nâng bước cho con em ở bất cứ nơi nào, ở xa xôi, hướng vòng về làng quê và cùng chúng với nhân dân ở đây để xây dựng và tái thiết đem lại một cái vẻ đẹp hồn nhiên như ngày xưa đã vốn có của cái danh hương màu tay này. Phát huy đức tính cần cù sáng tạo của ông cha đã hôn đúc, các thế hệ người mậu tài hôm nay đang từng ngày từng giờ hăng say lao động sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm mới, cống hiến cho quê hương đất nước. Với bề dày truyền thống qua nhiều thế kỷ, chắc chắn Mậu Tài sẽ tiếp tục vững bước đi lên trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, xứng đáng với danh thơm là một làng quê văn vật nổi tiếng ở vùng đất cố đô.